Alo 1234 alo. Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Xin kính chào tất cả anh em bạn bè. Chào mừng tất cả mọi người đến với kênh à, Soi cầu Gia Huy XSMB của chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay các bạn nhé. Lời nói đầu tiên cho kênh à, Soi cầu Gia Huy xin gửi tới lời chào để chúc tất cả cô dì chú bác, chúc tất cả anh em bạn bè có một buổi tối thật là vui vẻ, thật là ấm áp bên gia đình, bên người thân, bên bạn bè. Thì à, hôm nay thứ tư ngày 12 tháng 19 năm ngày 10 xin lỗi em ngày 4 tháng 12 năm 2019 Giá dạ, đặc biệt hôm nay đã về có dạng 79199 các bạn nhé 79119 càng 1 độc thủ đề 19 chạm của nó chạm 1 và chạm 9 tổng thuộc là tổng 0 về phần lô tô của ngày hôm nay xin chia buồn anh em là đầu hai đã bị câm các bạn nhé đấy đầu hai đã bị câm đấy chúng tôi khá là tiếc đầu hai hôm nay đã bị câm các bạn nhé lô à, kép bằng hôm nay thì à, có con 55 à, và 77 các bạn nhé còn lô hai nháy hôm nay có 73 19 73 19 là có hai con hai cặp à, lô à, hai nháy các bạn nhé còn song thủ à, của ngày hôm nay thì nhìn chung tất cả nhé tất cả bạn bè chúng ta cũng đã thấy là có cặp 13 và à, 31 à, là lô song thủ của ngày hôm nay tất cả mọi người nhé đấy thì và một cặp nữa đó là cặp 0770 ok Vừa rồi Kinh cũng đã điểm qua cái kết quả mở rộng điểm số đã cho ra cách đây à, một giờ đồng hồ hiện tại bây giờ là 19 giờ 31 phút rồi các bạn nhé thì à, như thường lệ dù được ăn được thắng được thua kênh vẫn tiếp tục đồng hành tiếp tục cho anh em xem kết quả hôm qua chúng tôi chốt cho anh em chơi trong ngày hôm nay trên kênh uh, so cầu giao ISMB à, chúng tôi chốt độc thủ 40 song thủ 1771 chạm đề cứng chạm 14 thì uh, độc thủ 40 xin uh, chia buồn em đó là hôm nay thì nó đã về con uh, 04 đó là về lộn 17 71 thì nó là về con 16 này còn 70 này nó bỏ lại cặp 17 71 các bạn nhé chúng tôi lấy khá là em tiếc xin chia buồn anh nhé nhưng đổi ngược lại đổi ngược lại thì anh em tiếp tục là ăn được chạm một các bạn nhé chạm một là chạm cứng và chạm 4 thì xin chúc mừng anh em đã ăn được chạm một thì à, nó đã có đã về chạm một đấy các bạn nhé chạm một luôn là đó là con 19 các bạn nhé một lần nữa xin à, cảm ơn và xin chúc mừng anh em à, đã luôn luôn tin tưởng đã luôn đồng hành kênh mong rằng anh em xem video của kênh thì đừng quên hãy cho đi và nhận lại chúng ta cho đi rồi mới nhận lại được các bạn nhé chúng ta hãy cho kênh một nút like và đăng ký ủng hộ kênh các bạn nhé ấy hãy like đây và đăng ký ủng hộ góc phía tay phải các bạn nhé ai chưa đăng ký thì hãy đăng ký kênh ấy và nhấn biểu tượng chuông à, nhấn biểu tượng chuông hai vạch các bạn nhé đấy nhấn biểu tượng chuông hai vạch các bạn nhé đây thì đây là giao diện chính của kênh ai chưa đăng ký thì hãy đăng ký kênh và nhấn biểu tượng uh, thông báo để uh, kênh uh, lên video thì uh, anh em không cần phải vào tìm kiếm nữa các bạn nhé và cảm ơn 16 lượt xem của anh em chúng tôi lên video lúc tối cũng à, 21 giờ 30 cho nên là nó khá là muộn nhưng lâu rồi chúng tôi không lên nhưng hôm nay chúng tôi lên thì gọi là một chút có một chút may mắn cho anh em rồi các bạn nhé mong rằng từ nay từ hôm nay trở đi thì anh em và các bạn luôn luôn được uh, thắng lợi luôn luôn chiến thắng các bạn nhé rồi ok thì để đến vượt chốt số cho vào ngày mai ngày mùng 5 tháng 12 kênh sẽ chốt cho anh em cặp song thủ lô tuyệt sát mệnh nhân ngày mai đó là cặp 03 và 30 30 ngày mai chúng tôi khá là làm kết kết các bạn nhé và độc thủ ngày mai sẽ là con 17 khung ngày cuối sẽ là con độc thủ lô 17 trong thủ lô sẽ cặp 03 30 các bạn nhé rồi à, thì chúng ta sẽ đi đến chạm à, đề cứng à, chạm đề cứng vào ngày mai thì chúng tôi sẽ bắt cho tất cả anh em tất cả bạn bè và chạm đề cứng ngày mai sẽ là chạm chạm đề cứng ngày mai cho anh em chơi tham khảo văn nghệ trà đá bia hơi đó là chạm 2 và chạm 4 các bạn nhé chạm 2 và chạm 4 ngày mai thì hy vọng là ngày mai nó sẽ nổi tưng mừng và rực rỡ cho anh em các bạn nhé đấy chạm đề ngày mai sẽ là chạm 2 và chạm 4 ngày mai các bạn nhé đấy đây là phần cầu đi thì như anh em như các bạn cũng đã thấy này ở ngày mùng 8 này chúng ta có chạm 8 chạm 0 thì chúng ta ăn được chạm 8 này ở ngày mùng 9 chúng ta có chạm 7 và chạm 9 thì chúng ta ăn được chạm 97 này tiếp tục ở ngày mùng 10 chúng ta đã có chạm 5 và chạm 9 chúng ta ăn chạm 9 và ngày hôm nay chạm 1 và chạm 4 thì chúng ta đã ăn được à, chạm 1 các bạn nhé và ngày mai thì chạm 2 và chạm 4 thì chúng ta sẽ bắt cho anh em đó là chạm 2 chạm 24 các bạn nhé rồi ok thì đây là mọi con số mọi cái kết quả kênh đã thống kê đã lên cho anh em ở đây rồi à, chốt cho anh em ngày mùng 5 tháng 12 trên kênh soi cầu gia huy ISMB Đấy, anh em hãy có từ khóa gia huy XMB so cầu gia huy XMB thì nó sẽ hiển thị các bạn nhé và chốt cho anh em ngày mai độc thủ lô sẽ là con 17 xong thủ lô sẽ là cặp 0330 chạm đề cứng sẽ là chạm 2 và chạm 4 các bạn nhé một lần nữa chúc cho anh em ngày mai đại thắng đại chiến chủ lô các bạn nhé đấy và anh em xem video, đừng quên hãy cho đi và nhận lại các bạn hãy like like thật nhiều và chia sẻ ủng hộ kênh các bạn nhé xin chào và chờ tin vui của anh em vào ngày mai xin chào tất cả mọi người nhé